Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn Chủ đề hôm nay sẽ nói về mệnh khuyết kim và cách cải vận trong phong thủy mệnh khuyết Mệnh khuyết kim thường sinh vào mùa xuân từ 19 tháng 2 cho đến 4 tháng 5 dương lịch Dư mộc và thiếu kim Nếu bạn nghe có vẻ kỳ lạ Tại sao tôi lại mệnh kim hoặc tôi mệnh mộc và lại thiếu kim Đừng vội kết luận Trước khi xem nội dung này Thật sự bạn là người có cơ duyên mới xem được video này có thể đây là bước ngoặt khiến bạn thay đổi bản thân cho vận trình tốt hơn. Đặc điểm nhận biết của người thiếu kim trong sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi thường thích mát hơn là thích nóng, thích những nơi hiện đại, nhiều gương, nhiều kim loại, hơn là những nơi có nhiều cây cối nhiều đồ gỗ vì đây là mộc mộc vượng chủ về người quân tử nhân từ đây là tính cách cơ bản của người thiếu kim học cải vận cần quá trình ví như gieo và trồng trong luật nhân quả bạn phải kiên nhẫn gieo tất có ngày sẽ hái quả sống ôn hòa giúp đỡ mọi người xung quanh sau đó sẽ gặp nhiều quý nhân cải vận là hạn chế những ngũ hành bạn kỵ tăng những ngũ hành bạn cần dần dần điều xấu sẽ giảm điều tốt sẽ tăng lên các bạn lưu ý trước khi tra mệnh khuyết kim thứ nhất có những năm trước ngày 25 tháng 2 dương lịch vẫn là tiết khí của đại hàng thời điểm này là thổ vượng và sau 14 tháng 4 dương lịch có thể rơi vào tiết khí cốc vũ cũng do thổ quản. Hai trường hợp này thường là dư thổ, không phải dư mộc. Bạn có thể tra trên web ngày tháng năm sinh của mình để biết tiết khí gì. Điều thứ hai, mệnh ngày sinh ất mộc và mậu thổ thường không ưa nhiều kim. Ngày sinh không phải năm sinh các bạn lưu ý. Nếu sinh vào hai mệnh ngày này thì cần phải xem kỹ cả lá số. Thứ ba, tháng sinh chủ quản ngũ hành, tức là mùa sinh, có sức ảnh hưởng mạnh nhất trong sinh thần bát tự, tức là 8 ô năm tháng ngày giờ sinh. Vì nếu bạn sinh vào mùa xuân, đa phần là dư mộc, dù bạn có sinh năm thân hoặc năm dậu, hai con giáp này thuộc hành kim thì bạn vẫn là dư mộc, vì mùa xuân mộc quản, tức là bạn kỵ mộc. Thứ tư, bạn hãy tạm quên đi cách tính mệnh theo năm, vì cha mệnh theo năm chỉ lấy hai ô, cứ 12 người có khoảng hai người giống mình thì hoàn toàn không không thể chính xác được. Đây là xét về mệnh thiếu hoặc là mệnh khuyết, lấy cả 8 ô, năm tháng, ngày, giờ sinh và cả họ tên giới tính cho ra tỷ lệ trùng thấp hơn rất là nhiều. Cha theo bát tự mệnh khuyết thì mệnh tính theo năm không ảnh hưởng nhiều. Thứ năm, bạn hãy tin vào bản thân của mình hãy tìm hiểu về mệnh khuyết xem lại quá khứ ví dụ bạn cần kim và kỵ mộc thì rất là hợp với những người sinh vào mùa thu tầm tháng 8 tháng 9 tháng 10 dương lịch hoặc là tuổi thân dậu tuất cũng có kim những đối tượng này dễ giúp đỡ bạn làm ăn hợp với nhau hơn ngược lại do bạn kỵ mộc thì khó làm chung với những người sinh vào mùa xuân tầm tháng 2 tháng 3 tháng 4 dương lịch vì theo thuyết ngạ mệnh hai người cùng kỵ và cùng cần một ngũ hành thì không có gì san sẻ cho nhau ví dụ nam châm cùng cực thì đẩy ra khác cực mới hít vào hai người sinh cùng mùa khó bổ trợ mệnh cho nhau trừ khi có mật mã quý nhân của nhau nên hãy tin vào bản thân mình và tự kiểm nghiệm lại thực tế thứ sáu điều cuối cùng là con người nhờ phong thủy để khống chế cuộc sống hàng ngày. Một người có thể khuyết nhiều ngũ hành, không chỉ có một ngũ hành. Bí mật của ngũ hành chính là cân bằng ngũ hành của bạn đã thiếu. Mệnh thiếu ngũ hành đại diện cho bạn cần ngũ hành này hơn những ngũ hành khác, chứ không phải xem bốn loại ngũ hành kia là kẻ thù. Do đó, người thiếu thủy đừng vội quá cuồng tính. Muốn mồ hôi của mình thành màu xanh lam người thiếu hỏa cũng đừng cuồng tính đến mức mà muốn mồ hôi của mình thành màu đỏ bởi vì thiếu hỏa cũng cần ánh nắng của mặt trời thiếu thủy vẫn cần nước vì vậy không nên quá mê tín thấy hỏa vội vàng bỏ chạy ví như bạn thiếu kim có nghĩa là tỷ lệ bạn cần kim nhiều hơn những loại ngũ hành khác tất cả là hài hòa phù hợp tránh thái quá Sau đây là 26 phương pháp để thay đổi được vận xấu mỗi năm. Người sinh vào 3 tháng dần mão thìn, bát tự thường có mộc vượng, tức là rất là nhiều mộc. Người sinh vào mùa xuân, muốn hành vận nhất định phải có một ít kim. Không có màu trắng, không thành công. Mệnh thiếu kim chỉ cần ăn mặc quần áo màu trắng xám là có thể hành vận Ngoài ra cũng có thể mặc quần áo màu xám bạc, có thể dùng màu đen và xanh dương nếu bạn không kỵ thủy. Các vật liên quan đến vàng, bạc, đồng, sắt, thiết đều là kim. Đối với giường ngủ nên bài trí nhiều màu trắng xám. Giường ngủ có thể là giường làm bằng kim loại là loại tốt nhất cho người thiếu kim. Đến tiệm vàng nạp kim Nơi có nhiều kim nhất trong thành phố chính là tiệm vàng. Số của kim là số 6 hoặc 7, sủ là kim khố tức là kho kim. Việc đến tiệm vàng mua vàng bạc là phương pháp bổ trợ kim thích hợp nhất, tốt nhất vào giờ thân dậu tức từ 15 đến 19 giờ chiều là 2 giờ thuộc kim. Bạn vào tiệm vàng là có thể nạp kim dù không mua bất cứ món gì nhưng tốt nhất có thể mua một ít nữ trang bằng vàng mang vàng bạc đồng ngồi ở hướng Tây Bắc sẽ gặp đại vận. Những mệnh thiếu kim muốn hành vận nhất định phải nhớ kỹ phương vị càng là phương vị Tây Bắc là thuộc kim, vị trí của hoàng đế, người đứng đầu. Hướng Tây Bắc trong nhà và phòng làm việc phải thường xuyên sạch sẽ, tốt nhất đặt những đồ vật màu trắng xám ở phương vị này. Có thể đặt một chiếc quạt gió màu trắng xám hoặc bạc ở chỗ này bật suốt 24 giờ kích hoạt cho cái luồng khí này để mang lại vận tốt đeo đá thạch anh tóc vàng hoặc là bông tai có tác dụng hóa giải thị phi mang tới may mắn ngoài ra mệnh thiếu kim nên đeo bông tai với nam giới có thể đeo một bên tay trái với trẻ có thể đeo lắc bạc ở tay trái hoặc là chân trái Sử dụng dao, kéo và đồ kim loại Mệnh thiếu kim thường có thói quen sưu tập và cất giữ dao, kéo, đồ kim loại Đây là kim khí Nhưng để đồ dùng bằng kim loại phát huy tác dụng Hãy mang chúng bên người như à, bộ kéo, bộ kềm các móc tay Trong nhà, tủ lạnh là vật tượng trưng cho kim loại tiêu biểu nhất và có nhiều kim nhất, tốt nhất nên đặt ở phòng khách Gương cũng là kim, mệnh thiếu kim nên mang theo gương bên mình. Ngoài ra, ở các phòng cũng nên đặt nhiều gương. Lưu ý, những mệnh khác không nên làm như vậy. Nhưng gương không nên đặt trong phòng ngủ đối diện cửa hoặc giường. Mệnh thiếu kim muốn hành vận thì thường xuyên nên soi gương. Quan Thế Âm trợ vận càng thêm lớn mạnh. Tất cả những tượng quan Thế Âm màu trắng đều thuộc kim, Quan Thế Âm Bồ Tát thuộc bộ A Di Đà ở phương Tây còn gọi là Quan Thế Âm Tây Bắc cũng thuộc kim. Những người khuyết kim thường có duyên với Quan Thế Âm. Kim và các loại thực phẩm cải vận Tất cả những loại thực phẩm đông lạnh đều tượng trưng cho kim như thịt đông lạnh, kem, thạch. Tất cả những thức ăn chế biến từ phổi, ruột, lợn, lòng gà đều thuộc kim. Thịt gà là 100% là kim, nhưng nếu mà gà nướng thì có tính hỏa rất là mạnh. Gà là dậu kim, ngay cả hạt nêm gà, nước sốt gà cũng thuộc kim. Nhưng lưu ý là vịt lại là thuộc mộc. Người khuyết kim thường kỵ mộc thì không nên ăn vịt. Ăn cua ghẹ cũng khá nhiều mộc. Ngoài ra, điều thú vị là uống trà đá cũng là thuộc kim. Điều này khá phổ biến ở Việt Nam tổ yến có rất là nhiều kim nhưng không nên ăn sô-cô-la hoặc là cà phê nhiều vì đây là hai loại có rất là nhiều hỏa du lịch về châu Âu với người phương Đông ngồi máy bay đến phương Tây chính là bổ trợ kim du lịch các nước Tây Âu như Anh, Pháp, Đức hoặc nơi có nhiều tuyết như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là nơi thuộc về kim gõ chiên khánh chuông đồng để bổ trợ kim âm thanh tiếng chuông đồng có khí dương càng rất là mạnh áp đảo âm nhu trong Phật đường tiếng khánh chính là âm thanh của kim trên bề mặt khánh là phần tượng trưng cho linh thần xuất định và nhập định gõ khánh gõ chuông mỏ đồng cũng có thể hóa giải được sao ngũ hoàng và dị hắc bệnh phù âm thanh của đàn tranh đàn dương cầm cũng thuộc kim học sinh khuyết kim đi thi những trẻ nhỏ mệnh khuyết kim trước khi vào phòng thi nên đeo vòng cổ bằng vàng bạc lắc chân bằng bạc có thể mang một túi đá khô hoặc uống một ly nước đá trước khi vào phòng thi nên mặc quần áo màu sáng dài dép vớ nên dùng màu trắng xám hoặc xanh dương vẫn có thể được trong túi áo có thể để một bộ đồ cắt móng tay móng tay móng chân râu lông tóc là mọc thì phải cắt ngắn và gọn ghẽ có cơ hội để đạt được điểm cao hơn những vật cát tường của mệnh khuyết kim người khuyết kim cần một lượng lớn đồ đồng cửa sổ nhôm dụng cụ gia đình bằng đồng sắt bạc trong nhà nên để gà hoặc khỉ bằng đồng treo tranh nông thôn có hình con gà bài trí đồ vật liên quan đến hình khỉ như thú bông đồ chơi hoặc là tượng tề thiên tất cả tranh về băng núi tuyết cũng là kim tất cả gương soi cũng là kim bộ đồ ăn bằng kim loại cũng là kim văn tự của mệnh khuyết kim tất cả những chữ liên quan đến chữ dậu chữ tôn tất cả liên quan đến chữ thân chữ tây cũng thuộc hành kim phần này các bạn có thể lên website của tôi phần họ tên theo ngũ hành để tự tra cứu dựa vào người vượng kim mệnh khuyết kim cần dựa vào những người vượng kim để được trợ vận tốt hơn tìm bạn giao tiếp à, nên chọn người dư kim tìm người yêu sống bên nhau cả đời thì càng nên phải lựa chọn đầu tiên người sinh từ 8 tháng 8 cho đến 8 tháng 10 dương lịch là nhiều kim nhất người sinh vào từ 15 đến 19 giờ cũng là thuộc giờ giờ kim trong bát tự người có ba chữ hợp cục của tỵ dậu sửu cũng là nhiều kim hoặc là có cả chữ thân dậu tuất và người được sinh ra bởi cha mẹ là là thìn và dậu hoặc đơn giản họ tên những người này thuộc hành kim là họ có nhiều kim gặp gỡ họ cho bạn thêm vận may tắm trắng hay dưỡng trắng da là hoạt động tăng kim nữ giới có mệnh khuyết kim nên tắm trắng và dưỡng da làm cho khuôn mặt trắng sáng chính là hành động làm vượng kim nhà ở có thể nhà tắm nhà tắm dùng nhà tắm lớn và nên có bồn tắm yêu thích những vật làm bằng đồng giúp hành vận mệnh khuyết kim cần đeo đồ bằng vàng bạc đồng chuông đồng là vật rất là nhiều kim trong ba lô nên có gương nhỏ hoặc là bộ cắt móng tay cặp và ba lô nên dùng loại màu trắng và xám những đồ vật thuộc kim phổ biến, đồng hồ tự động là vật trợ kim, càng đắt tiền càng nhiều kim như đồng hồ Rolex mạ vàng, đồng hồ tự động tốt hơn đồng hồ cơ vì nó tự vận hành. Mắt kính gọng nên màu vàng, mắt kính hình tròn là thuộc kim, hình vuông là thuộc mộc, tránh đeo mắt kính không có gọng sẽ rất là nhiều mộc. Kéo và cắt móng tay là vật không thể thiếu. Đồng hồ bảo bối quan trọng nên chọn những loại đồng hồ nhiều linh kiện bằng đồng sau mỗi giờ chiếc đồng hồ này sẽ đổ chuông âm thanh này là thuộc kim tốt nhất đồng hồ treo ở hướng Tây Bắc ba việc nhỏ trước khi thức dậy những mệnh khuyết kim hàng ngày khi ngủ dậy nên làm ba việc thứ nhất nên dùng đồng hồ báo thức chiếc đồng hồ tốt nhất là có hình tròn và màu vàng không nên chọn đồng hồ Hello Kitty Hello Kitty là một. việc thứ hai nên ra khỏi giường ở phương vị chính xác đó là hướng Tây hoặc Tây Bắc hai hướng này đại diện cho Kim thứ ba sau khi ra khỏi giường vào nhà vệ sinh vệ sinh sạch sẽ khi mà cạo râu nên dùng lưỡi cạo râu thay vì dùng máy nên xử lý sạch sẽ râu lông tóc ngoài cạo râu ra nhất định phải cắt lông mũi bởi vì lông mũi lộ ra là tượng cho hao tài nam nữ đều vậy khi đánh răng nên dùng loại kem có vị bạc hà thuộc kim thủy, có thể thường xuyên dùng nước súc miệng, cũng nên thường xuyên ăn kẹo cao su để tiết nước bọt. Mệnh khuyết kim kỵ mộc, mộc là kẻ thù của kim, móng tay, móng chân thuộc mộc, khi hành vận suy phải thường xuyên cắt móng tay, móng chân vì kẻ địch mạnh. Tóc cũng là thuộc mộc, mệnh khuyết kim nên để tóc ngắn, bài trí phòng làm việc của mệnh khuyết kim khi bạn đến công ty kéo ngăn kéo ra nhìn thấy chiếc gương gương trong đó là thuộc kim nên nhìn vào gương mỉm cười sau đó đặt ra mục tiêu hôm nay phải hoàn thành bao nhiêu việc dưới chân chỗ ngồi bạn nên đặt một tấm bằng đồng hoặc là thảm màu xám như vậy ngày nào cũng giảm lên kim làm việc đây là một phương pháp thu nạp kim rất là hữu hiệu mệnh khuyết kim thường có 4 tiếng trong ngày để hành vận 4 giờ này tức là giờ thân và giờ dậu từ 3 đến 7 giờ chiều vào giờ này phải tận dụng thời gian sao cho tốt nhất vì qua giờ này sẽ mất cơ hội thời gian tốt nhất của mình Người có vận may mắn nhất trong các ngũ hành là người khuyết hỏa vì mỗi ngày có 6 tiếng để hành vận tức từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều vào giờ tỵ ngọ mùi. Tập thể thao có hiệu quả nhanh nhất với một loại vận động rất là thích hợp với người khuyết kim đó chính là tập thể dục bằng máy tập mệnh khuyết kim sau khi tan ca đến câu lạc bộ để tập thể dục bằng máy rất nhanh thấy hiệu quả bởi vì tất cả những dụng cụ thể thao đều thuộc kim mà khoảng thời gian từ 3 đến 7 giờ tối là thời gian kim vượng tướng mạo mệnh khuyết kim người khuyết kim phải biết một điều về tướng mạo với nam giới tay trái tượng trưng cho kim với nữ giới tay phải tượng trưng cho kim nam giới khi khuyết kim cực độ có thể bấm lỗ tai sau đó đeo khuyên tai nên đeo bằng vàng hoặc bạc nữ giới không đủ kim có thể là đeo hai bên nhưng không được đeo khuyên tai màu xanh lá vì xanh lá là mộc mũi tượng trưng cho thổ kim mọi người có thể là chú ý giữ cho mũi sạch sẽ nếu phát hiện mũi có đốm nám có thể điều trị bằng tia laser để loại bỏ chúng. Cần xóa đốm nám đối với nữ giới, mũi tượng trưng cho chồng, đồng thời mũi cũng tượng trưng cho kim. Mũi đẹp không có đốm nám thể hiện bạn có phu vận rất là đẹp. Nếu trên mặt có tàn hương, tức là tàn nhang, phải chú ý sự hình thành của tàn hương là do mộc khắc thổ tạo thành. Mộc quá nhiều khắc chế thổ dẫn đến thổ không thể sinh kim ảnh hưởng đến công năng của gan. Mộc là kẻ thù của kim, mộc tượng trưng cho gan, chức năng gan không tốt khiến bạn a sầu đa cảm hay lo nghĩ. Vì một việc mà buồn phiền trong một thời gian dài dễ sinh ra tàn hương. Tuy nhiên, quan niệm xưa cũng cho rằng có tàn hương mới có phúc huệ. Được quý nhân trợ, có tàn hương tượng trưng cho có phúc khí giọng nói của mệnh khuyết kim âm thanh vốn đại diện cho kim người khuyết kim muốn hành vận nhất định phải có giọng nói hay vì vậy về cơ bản muốn xác định mình có hành vận tốt hay không bạn chỉ cần nghe âm sắc của chính mình là biết được nếu âm sắc của giọng là âm thanh vang hữu thanh đại diện cho việc đủ kim bạn có thể dùng thuốc đông y để khiến âm sắc của mình âm vang và êm tai có người nói âm sắc không phải trời sinh hay sao Câu trả lời không phải là vậy. Âm sắc có thể thay đổi được nhờ vào một số liệu pháp thuốc đông y. Bạn có thể kiên trì uống thuốc đông y để điều chỉnh phổi và dây thanh quản của mình để hành vận. Thứ quan trọng nhất của mệnh khuyết kim là giọng nói. Nếu người mệnh khuyết kim không có giọng nói hay thì rất là khó làm ngành nghề buôn bán, kinh doanh, giáo viên hay diễn giả những chữ đại diện cho kim ngoài thân dậu tỵ sửu còn có hai chữ canh và tân hai chữ này rất là quan trọng nên người khuyết kim cần nhớ sáu chữ này thân dậu tỵ sửu canh tân dậu là gà thân là khỉ tỵ là rắn sửu là trâu canh là kim loại khô tân là trang sức giờ thần tức là giờ tốt từ 15 đến 19 giờ mỗi ngày hoặc là từ 19 đến 21 giờ có thể dùng giờ 1 đến 3 giờ sáng quần áo nên có màu trắng xám đen hoặc là xanh dương thuộc thủy cũng có thể cần liên quan đến vàng bạc đồng trượt tuyết đến tiệm vàng để nạp kim phương Tây Bắc rất là nhiều kim nên thường xuyên sử dụng dao kéo và đồ kim loại đặt tủ lạnh trong phòng khách tất cả tượng quan thế âm đều thuộc kim ăn thịt đông lạnh ăn kem ăn thịt gà tổ yến cũng là kim đi du lịch về nước lạnh hay là nước có tuyết đồng hồ tự động rất là nhiều kim càng đắt tiền càng nhiều kim ba việc nhỏ trước khi thức dậy dùng đồng hồ báo thức hình tròn nên à, dùng dao cạo râu và bước xuống hướng Tây hoặc là Tây Bắc trong công ty ngăn kéo nên có gương hoặc là kéo dưới chân ngồi nên có một tấm thảm màu xám để đạp lên tượng trưng cho đạp lên kim người khuyết kim muốn hành vận tốt phải có giọng nói hay các bạn hãy nhớ mọi việc đều phải có gieo và trồng nếu kiên trì sẽ sớm đạt được những điều mong muốn mệnh thiếu kim thường kỵ mộc các bạn có thể xem thêm video về mệnh cần mộc để phân biệt những gì thuộc mộc để hạn chế lại hoặc vào website phong thủy khải toàn.com hoặc phong thủy cải vận.org để tham khảo. 26 bước này giúp mệnh khuyết kim tăng vận may. Các bạn lưu ý khi ứng dụng ta xét theo không gian và thời gian, tức nơi nào ta thường xuyên tại vị lâu nhất là nơi đó quan trọng nhất. Đồ vật thường xuyên bên cạnh trên người mình là quan trọng nhất. Sau một thời gian ứng dụng mệnh khuyết, hãy nghiệm lại tự đúc kết kinh nghiệm thực tế cho bản thân của mình.